lúc đó là em để ý ảnh trước à. kiểu là mình thấy rất là sáng láng rồi lúc đó cũng đẹp trai nữa nhưng ừ. mà mình nghĩ là chắc không phải thẳng đâu anh ngồi anh cứ xỉa xỉa cái móng tay gì là cho trắng mà dạ. mà đi bộ đội mà tay chân da dẻ trắng tươi mà tính nó sạch bon là đúng cái tay dạ. giống vậy hả tay giống vậy không đúng vậy mà mà ngồi á không có chọc gái nha chỉ dòm mà cười cười mỉm mỉm thôi à, giống nữa đúng không dạ đúng rồi lúc đó mấy anh bộ đội cũng có viết thư qua cho lớp dân sự tụi em rồi bên lớp danh sự cũng có viết qua cũng có bạn viết thư cho cho chồng em nữa cái em mới nói trời mẹ ơi viết làm gì công cốc đó trời ơi ấy muốn chết mà viết cái gì <laughs> dạ. lần dạ. đầu tiên thấy một cái áo dài với lại một cái khăn voan như vậy ha quá dễ thương Thôi xin uh, chào hai em nhé rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình kính chào anh quốc Thận, chị hồng vân cùng toàn thể khán giả em là trần thanh liêm 29 tuổi đến từ sóc trăng à, nghề nghiệp của em là kinh doanh tự do ạ ồ vậy là mới lên đây dạ, đúng không dạ rồi mời em À, dạ, kính chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả Em là Lê Thúy Liễu, năm nay em 26 tuổi và đến từ Sóc Trăng Nghề nghiệp của em là kinh doanh tự do ừ, Hai đứa kinh doanh gì vậy cưng? À, dạ, mỹ phẩm chị Tưởng đâu kinh doanh bánh bía chứ anh xin mấy cây nè <laughs> ừ. Chị Chuyện gì bánh bía bún, bún nước lèo Sóc Trăng lèo ngon lắm Đó Rồi bây giờ hai em giới thiệu cho anh biết như kể lại cho anh biết coi cái thời gian lần đầu tiên mà hai em gặp nhau là ở đâu và hai em có ấn tượng gì về nhau à, đầu năm ngày ba em có đi uh, nghĩa vụ quân sự ở hà tiên kiên giang à, qua 3 tháng tân binh thì em chỉ có trở về vĩnh long em học y tá ừ. Ừ, vợ lúc thời điểm đó vợ em cũng ờ, lên vĩnh long uh, học uh, dược sĩ thường ngày buổi sáng thì em có ra căng tin uống uống nước vậy đó thì căng tin và nhà xe thì nó ngang với nhau ngang song song với nhau á tình cờ em nhìn nhìn qua em thấy bản số 83 sóc trăng nó qua đồng hương gặp đồng hương rồi à. là em ấn tượng bản số tìm hiểu tìm tòi ờ, truy lùng bản số sóc trăng ờ, là người con gái nào ờ. xong sao em xác định đó là con gái sao không nghĩ đó là một người con trai dạ không tại từ đầu vô thì từ cổng vô thì đã đã, đã là thấy đã thấy rồi. cái người con dạ, gái này dạ, rồi đã, đã thấy à. rồi nhưng mà chỉ thấy phớt nghe mà bịch khẩu trang nữa À. rồi xong thì qua ngày sau ở tặng qua ngày sau rồi em mới ra thêm ờ, cà phê nữa em em, đón tại thường trường thì sẽ có bảng tên á danh sách học họ biểu đồ em chi lùm coi ờ, là giỏi em học phá nào lớp nào học nơi nào vậy đó mà dùng cái từ à. nghe nói chung là Vì nó rất ư là rất là action. tội phạm rất là tội phạm luôn truy lùng là chỉ dành cho tội phạm thôi à. đó <laughs> nhưng mà tới khi mà em thấy mặt vợ em thì sao lúc đó là cái cảm xúc em sao em không biết sao mà kiểu như là thấy là cảm mến liền vậy đó bỏ cái câu mình truy lùng đúng không yeah. Dạ. sấm sét nổi lên đùng đùng thấy là trái cảm, tim là cảm mến liền là, thường người ta nói là yêu từ ánh mắt đầu tiên vậy đó ờ. là em cảm mến liền em thì sao hả liễu dạ thì ờ, lúc đó cũng ờ, ấn tượng về anh nhưng mà <laughs> ấn tượng hơi kỳ tại vì <laughs> lúc đó em cứ nghĩ chồng em là lgbt à. là ủa sao vậy bộ bà, bà, bà nhẹ nhàng lắm hả hay gì lúc đó là em để ý ảnh trước à. kiểu là mình thấy rất là sáng láng rồi lúc đó cũng đẹp trai nữa nhưng ừ. mà mình nghĩ là chắc không phải thẳng đâu tại vì là à, lúc ở căng tin gì nè thường thì mấy anh bộ đội mà học 3 tháng tân binh xong mấy anh về đây á, mà mấy anh gặp con gái dân sự á để mấy anh rất hay kêu rồi chọc ghẹo này kia ừ. các kiểu còn chồng em là không ngồi một bàn chừng 10 anh bộ đội uống nước gì nè là chồng em khác biệt anh ngồi anh cứ xỉa xỉa cái móng tay gì nè cho trắng mà mà đi bộ đội mà tay chân da dẻ trắng tươi mà tính nói sạch bon nghi à. là đúng cái tay có đúng gì không dạ. tay giống gì <laughs> không không đúng vậy mà mà ngồi á không có chọc một gái nha chỉ giòm mà cười cười mũm mỉm thôi càng giống nữa đúng không dạ đúng rồi đó rồi đến khi nào thì em mới thay đổi cái suy nghĩ và cái nghi ngờ của mình cỡ nửa tháng sau á kiểu à, lúc đó mấy anh bộ đội cũng có viết thư qua cho lớp dân sự tụi em rồi bên lớp dân sự cũng có viết qua cũng có bạn viết thư cho cho chồng em nữa cái em mới nói trời ơi, mẹ ơi viết làm gì công cốc đó trời ơi ấy muốn chết mà viết cái gì ấy muốn chết dạ cái xong ờ, tầm khoảng nửa tháng gì đó đi qua đi lại thì bắt đầu hôm đó là em tan học cái ờ, cái anh bộ đội khác là đồng chí của chồng em chạy ra hai ba anh chạy ra là chìa cái điện thoại ra cho em nói liễu liễu à, liêm đến xin số điện thoại em nè đó thằng liêm thằng đó đó chỉ vô cái em dòm ảnh mà ảnh cũng ngồi ảnh cười cười nó không nói vậy trơn á cười giống gì dạ dạ ừ. nhưng mà lúc đó thì em cũng kiểu mình thấy đẹp mà mình cũng thích thích mà mình cũng nghi cho nên thôi em cũng dừng lại em cho số điện thoại luôn nhưng mà em em bấm số điện thoại của em vô cái máy của anh đó xong em gọi ngược cho em xong rồi em xóa cái số em trong đó luôn tại em sợ là không biết có đúng không nhưng mà bao nhiêu lâu thì tụi em bắt đầu đi chơi riêng với nhau à, chứ nhắn tin qua lại thì cũng cỡ nửa tháng sau á ảnh thì không có được ra ngoài đi chơi đâu chỉ có ban đêm á hay trốn thủ trưởng đi ra cái quán cà phê trước uh, trường á rồi em lại đó rồi cà phê nói chuyện hai à. đứa ngồi uống cà phê dạ lúc nào thì là ảnh nắm tay em đầu đó. tiên hết lúc nào ngày mà lần đầu tiên nắm tay vợ em thì như là cũng hơn 2 tháng lận là ngày lần đầu tiên em nắm tay là em tỏ tình luôn đó ừ, ừ. <laughs> lúc đó em ngại ngùng lắm em giống như là em thì à, cũng không có à, nhát đâu mà không biết tại sao khi gặp vợ em lúc đó là tim em nó đập loạn xạ chứ à. ờ quay đến nghe nè hai đứa là yêu nhau đó là hẹn hò với nhau qua tin nhắn hay là có bao giờ mà viết thư viết thư có nghĩa là, là trao đổi với nhau hay không dạ rất nhiều ạ à. em đi nghĩa vụ quân sự thì trong đó không cho xài điện thoại không cho xài điện thoại chứ có điện thoại bàn điện thì trong chốc lát thôi à chứ không được điện nhiều nữa thì rồi em chỉ dùng thư tay là nhiều à, giờ còn giữ mấy cái thư tay đó không dạ còn <laughs> cưng quá vậy trời ơi ủa nhưng mà ra quân là em tiếp tục đi em em đi làm học xong, chưa học xong. dạ không học em học xong y tá em trở về quân ờ, đơn vị em công tác thôi rồi à. xong xong hai năm thì em ờ, trở về nhà có nghĩa là trong hai năm đó là hai bạn cứ liên lạc với nhau bằng thư tay dạ ừ. mà lúc đó buồn không em thì cũng buồn á anh cuối tuần đầu khăn gói lên lên à, hà tiên thăm lên thăm chàng dạ. rồi từ chỗ em mà lên chỗ ảnh nó xa không dạ xa từ vĩnh long lên đó xa Sóc trăng xa, qua tiên dạ. xa lắm. rồi xong rồi cái mình lên thăm được chút xíu vậy đó là cũng lại phải mướn nhà trọ ngủ lại rồi đêm sau mới về đúng không dạ rồi mà hai năm liên tiếp như vậy có đôi lúc cũng chạnh lòng đúng không dạ <laughs> ừ nhưng mà vượt qua được cái đó rồi là bắt đầu là tụi em lấy nhau luôn làm dạ. đám cưới luôn dạ ờ nay là cưới nhau được nhiêu lâu rồi Dạ. dạ 6 năm. Cuối cuối 2014 em ra quân. À, vừa qua Tết đầu 2015 là em cưới luôn. Dạ ra duyên dạ. anh cưới em luôn đó. À. à. Trời. em có con chưa? Dạ có một à, bé trai ạ. Dạ. dạ. Mà yêu xa như vậy thì có bao giờ mà giận hờn với nhau không? dạ hầu như giận là cũng có nhưng mà giận chút lát rồi thôi tại vì nghĩ là mỗi lần mình lên thăm hoặc là anh nghỉ phép anh về anh thăm em á thì trân trọng cái khoảng thời gian đó lắm cho nên không có cãi giả này kia tới khi cưới nhau về rồi cái bắt đầu mình ừ, một năm đầu á bắt đầu bất đồng quan điểm ừ. này kia đó ờ. rồi anh làm cách nào để xin lỗi em mỗi khi mà giận nhau hồi lúc mà còn yêu xa lúc đó có một đầu em giận giận lắm luôn cái um, tỉ mỉ lắm ship hạt giấy mà ship, ship bao nhiêu con, con một, một con hay là một ngàn con một ngàn con đựng trong cái hũ bụi vậy nè cái đầu gửi về cho em nhưng mà trong mỗi cái con hạt đó có ghi những cái câu yêu thương gì không dạ không đánh số đánh số không <laughs> à đánh số vậy mới biết quên. ngàn con vậy biết chứ còn mà đếm từ một ngàn con cũng hơi mệt hạt thì em không có viết nhưng mà có một cái quyển album nhật ký của ảnh <laughs> nhật ký quân đội á ừ. kiểu hôm nay nhớ như nào rồi hôm sau giận hôm nay tôi buồn tôi nhớ gì rồi có khi viết tên em ra nguyên một trang vậy nè nhìn Đấy. như thần chú vậy à. <laughs> bây giờ còn giữ những cái kỷ niệm đó không em dạ còn em giữ, giữ đủ ra, hết giữ hết á dạ. rồi bây giờ rồi hay... cái cuốn ờ, thơ mà anh tuấn anh anh anh, anh làm tặng chị tới giờ chị còn giữ mà quý lắm chị ơi thiệt Thế. luôn á giữ đó. viết viết bằng tay á quý vô ừ, cùng luôn dễ thương đó. lắm rồi bây giờ nè sau khi cưới nhau về rồi đó thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra đúng rồi sau khi cưới về làm vợ rồi cô ấy có tật xấu hay không dạ có nhưng mà có hai cái là em cảm thấy ấn tượng nhất đó là thật xấu ấn tượng là... là <laughs> nóng tính lắm nóng kiểu giống như là mỗi lần cứ mỗi lần chuyện gì xảy ra cần giải quyết là bà cứ uh, go go lên vậy đó Google. Bà gần gần ờ, lên đó đúng không? Gần gần lên đó. Ừ, đó. Ừ, gần lên nhưng mà ừ. được cái là à, buông ra rồi thôi à rồi còn gì nữa nè à, cái là bả bề bộn lắm bả đi đâu về từ ờ, áo khoác túi sách bả quăng tứ tung nhà rồi ai là người lụm em trai <laughs> quăng đâu em gom đó rồi em cắt lên à. rồi à, một thời gian sau rồi em kêu vợ em thôi về thì mình gửi đâu mình cắt đó ừ. còn bây giờ còn không tới giờ vẫn vậy ừ, bền vững em ha bền vững ừ à. thủy chung đó cái đó kêu bằng thủy chung với tính cách của mình luôn á nhất là đặc biệt là khi bà đói nó rất là là là, là... bà gần gần wow. wow. Đâu, rồi, bà đói là lắm. bà gần gần lên gần gần <laughs> đúng không gần gần của gô lên như đó. khi mà quá trình mình đói hoặc là mình chưa đồ ăn có thì mình ăn đỏ một cái thứ gì đó như mình cầm cơn đói đau lại không đâu có một câu trong <laughs> trong ngôn phải từ xưa cho bà ưa nói như là không có chiếc ô thích hợp thà đi thà ướt đi ướt trong mưa vậy đó ừ. kiểu giống như à có nghĩa là phải ăn đúng cái món mình dạ, thích đúng rồi thà chịu đau chịu đớn chứ cũng không chịu ăn đỡ đói ồ gì đó hả em dặn em dặn phải ăn đó. đúng cái dạ, món dạ, mình thích rồi. em dặn vô đó nhiều lắm trời đất ơi Bà rồi ăn... cái món nó ngay lúc đó không có thì sao thì thà nhịn đó từ sáng đến chiều chứ không ăn bất trời đất ơi dạ. chắc lúc đó là không dám đụng tới bà đúng không em không dám đụng đâu em tránh xa luôn tránh xa hai <laughs> cha con thôi sắp nhau tránh xa cho tránh, rồi đi ừ. tránh xa cố gắng chạy đi tìm món bà bà, bà thích để ừ. cho bà ăn dạ. <laughs> rồi giờ tới em đó liệu anh ấy có thật xấu không Thật xấu thì ờ, hồi mới cưới thì cũng có nhưng mà giống như chung sống thời gian tới giờ là em nghĩ là không còn thấy thật xấu nữa triệt chị... tiêu luôn dạ em triệt tiêu được cái thật xấu của chồng em luôn á chị chị chồng em chỉ có cái tật cái là là xịt nước hoa <laughs> <laughs> xài nước hoa rất là dữ mà kiểu bị hơi bị sạch sẽ <laughs> hay là tại em bừa bộn em thấy chồng em sạch sẽ em cũng không biết nữa mà rất là sạch sẽ nhiều khi đi siêu thị không nói nha đi chợ cái bắt đầu xịt nước hoa tới nỗi mà lâu lâu em đi chợ với ảnh một lần á cái ra cái chỗ cái sạp thịt heo cái cô mới nói ủa trời ơi cái thằng nhỏ này có vợ rồi hả trời ơi mỗi lần chạy ra đây mua thịt heo hả xịt nước hoa thơm phức à ừ. em em có bị ghiền nước hoa không dạ em xài một loại một mùi đó ờ, mà em dạ. ghiền đúng không dạ. có rất nhiều người ghiền nước hoa với dụ pin có đấy ghiền nè đó, nghiện mặt ghiền. anh đó là nghe là nước hoa của anh đó, anh không có xịt một chai đâu có nghĩa là anh xịt em một là ngày, anh xịt bốn chai nữa. em là ghiền nhiều loại còn bạn này là có một loại thôi ừ. nhiều khi việc nhà nhiều khi em cũng phụ mà cái à, trước mắt quá <laughs> ở không đi tôi làm cho là em cũng ít làm việc nhà luôn kiểu làm anh cũng không vừa <laughs> ý kỹ Vậy tính à. đúng không dạ. Ờ. ờ. nhưng mà kỹ tính mà có có kỹ cho vợ luôn không À, dạ ừ, nói chung này nọ của em ảnh ngăn nắp cho em từ quần áo son phấn đồ các thứ nhiều khi quần áo em mặc á ảnh cũng chọn luôn rồi vậy bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không liêm chỉ có cái nóng tính thôi thì, là bớt à, cái đó thôi còn bừa dạ. bộn là em chấp nhận đúng không dạ, được, em không chấp sao. nhận là người đi lụm tại vì thì việc nhà thường thì em đa phần là em làm hết em không cho vợ em làm em làm hết thì dọn dẹp thì cũng giống chuyện bình thường em làm thôi đi ừ. phần được cái vợ em tuy nóng tính thiệt nhưng mà rất là biết chuyện à, xử lý mọi việc đều biết trên biết dưới biết lớn ừ. biết nhỏ rồi là ừ. tôn trọng chồng cha mẹ hai bên ông bà Ôi, nên em em nói à. thôi nóng thì nóng ừ. sửa được chi người sửa còn ừ. như em sửa rồi ok bây giờ tới liệu hả dạ đừng nói mong mong bớt kỹ tính lại nghe dạ nói chung anh kỹ như vậy thì cũng tốt cũng tốt cho em nữa nhưng mà kỹ quá anh ra đường nhiều em cũng hơi lo lo lo sao nè lo gái theo hay lo trai dạ, theo? ra đường bóng bẩy quá đó thực ra cái cặp này là quá đẹp rồi tụi em là là đúng một năm đầu là cặp nào cũng dính hết trơn á cũng có cái chuyện mà mâu thuẫn này kia cái nọ có những cặp á hả là cho tới sống với nhau gần cả năm sáu năm vẫn còn luôn nhưng mà tụi em là tới năm thứ hai là tụi em đã tự cải thiện được chuyện đó là quá hay rồi cho nên ngày hôm nay thì cũng chỉ mong là ờ uh, tụi em đạt được đúng ước, ước ước nguyện của mình đó có nghĩa là ghi lại một khoảng cách thanh xuân quá đẹp cho hai đứa sau này già lớn chút xíu mở ra nó ờ đó rồi đó ông nói xấu tôi nè đó đó, đó bà cũng nói tôi nè thì giờ ông thấy tôi bớt gần gần rồi đó ông thấy chưa ví dụ đáng yêu không à, đó. rồi xin cảm ơn hai em đã đến ờ, với chương trình vợ chồng son nghe Dạ, xin chào à, chị Hồng Dân, chào anh Quốc Thận, chào quý khán giả xem đài. Em tên là Ngô Vũ Trường và em năm nay 32 tuổi và đang làm việc và sống tại Bình Dương. Rồi rồi em. Dạ, em xin chào à, chị à, Hồng Vân và anh Quốc Thận. Dạ, em tên là Thu Vân, em cũng đang sinh sống ở Bình Dương. Ừ. Em năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng gì về nhau không nè? quen nhau là tự em tìm hiểu lúc đó thì chia tay bằng cái cũ thì nó cũng qua rồi thì cũng ừ. đang buồn nên cũng tìm à, bạn bè trên facebook thì vô tình là trong nhóm bạn của một người bạn em thấy hình avatar thì thấy à, một miệng cũng dễ thương <laughs> đó thì mình cũng tìm hiểu mình nhắn tin mình hỏi thăm tự động nhảy vô coi như là chào người ta rồi làm quen với người ta luôn không trước trước khi làm quen thì em cũng phải à, thăm dò qua người bạn đó ờ. thì hỏi người đó như thế nào ở đâu à, đó rồi xong rồi bắt chuyện làm quen ừ. rồi em sao có trả lời liền không dạ có chứ tại vì em gọi là ế lâu năm rồi xong rồi cái cũng ờ, thấy tin nhắn thì em cũng có đi vô trong ờ, trang cá nhân rồi em cũng phải ờ, tìm hiểu lịch sử anh này coi rõ ràng hay không ừ. thì em thấy ảnh cũng có nghề nghiệp ổn định tướng tá cũng ok ừ. à, em bắt đầu à, cũng à, muốn tạo cho mình một cơ hội nên Đây à, em cũng có trả lời qua lại với nhau dạ đúng rồi ạ <laughs> rồi bao lâu thì tụi em gặp nhau ngoài đời chat thì khoảng uh, 2 đến 3 tuần gì đó à. thì em nói là mình phải xin để mình cơ hội mình gặp ở ngoài chứ mình không thể chat như vậy và được nhiều lúc xin thì nhiều khi cô ấy cũng không không có chịu ừ. đó, sau đó em thấy là lúc đó cô ấy đăng lên là bị cảm ừ. em nói là cái cơ hội tới rồi mình phải tận dụng thôi đó, <laughs> ờ. ra chiến thuật liền thì lúc đó sao rồi? em mới ra ngoài em à, cảm thì mình phải dùng cam để vitamin C mình bổ sung vô cho nó hết ừ. xong rồi ừ. em mua nước cam lên gặp bạn ấy ở trên ngay chỗ làm việc em đưa cho nước cam nói ừ. à cho ly nước cam này rồi xong em đi về nhưng mà đó có một ấn tượng rất là đặc biệt của em không thể nào em quên được là, gì? là khi mà lên em đưa nước cam thì cô ấy đang làm việc khum khum ở dưới xong ừ. lên cái thấy em nó hết hồn mà cái giọng không phải là nấu bình thường mà giọng lúc nó đang bị khàn nữa ờ. hết hồn à cái làm mình mình ấn tượng tới bây giờ luôn <laughs> tưởng là anh nào hết hồn tưởng là anh nào lần đầu tiên mặt đối mặt với nhau thì em em thấy anh như thế nào cái này em mới tức là em chưa kịp nhìn mặt luôn Ủa, sao vậy thì em vừa quay qua cái ảnh đưa em đi nước cam xong cái ảnh chạy đi chạy mất tiêu nghe em chứ hết hồn <laughs> dạ, dạ vậy chắc là phải chạy đi ra ngoài cái chấn áp tinh thần ảnh lại á ừ. em chưa kịp nhìn mặt luôn trời ơi rồi em có em có uống ly nước cam đó không dạ có chứ trời ơi như chị là chị không dám uống luôn á quá luôn á ờ. uống hết ly nước cam thấy nước cam ngon không bữa sau đòi ly nữa mà không cho vậy hả có nghĩa là đó là lần gặp mặt đầu tiên ngoài đời đúng không ừ rồi dạ. sau đó thì là bao lâu thì ờ, hẹn hò nhau đi chơi nghĩa là gặp nhau lâu hơn đó ừ. à. khoảng một tháng sau á thì ờ, ảnh có hẹn em đi ra ngoài ừ. à, hẹn lần đầu tiên thì ờ, cái bữa đó là em sắp tới giờ về rồi tại vì công việc của em á là từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối bắt đầu em đóng cửa em đi về rồi thì em nhận được tin nhắn của anh đó tới anh hẹn em đi chơi cái em thoáng nghĩ là một tháng trước là có một chú kia nhưng chú ra chú kêu em là con chưa có bồ phải không cuối tháng này con sẽ có trời ơi cái đi em nghĩ quá. chắc là cái duyên rồi ờ, dạ cho nên ngay ngày 30 tháng 11 luôn ngay cuối tháng 11 luôn Đúng tối đó chín mười giờ là anh nhắn tin anh hẹn hò em ten rồi xong rồi có đi không đồng ý đi Ồ. đi đâu Vì cái duyên mình tới rồi <laughs> đi đâu dạ chỉ là ra công viên đi dạo rồi đi ra công viên thôi à, ừ bắt đầu nói chuyện riêng rồi bắt đầu tiếp cận thấy mặt mũi nhau rồi bao nhiêu lâu thì anh này anh quyết định cầu hôn với em sau cái, cái tụi em quen nhau á không hề cầu hôn chị ủa vì sao mà Vì lạ lùng sủng vậy dạ tại vì khi mà quen nhau một thời gian thì, em cũng thấy ờ, cũng có ờ, thể gắn kết với nhau cho nên quyết định là hai năm sau tụi em sống thử à à sống thử bao lâu thì mới mới mới làm đám dạ, cưới sống thử thì khoảng 4 năm trong cái khoảng 4 năm đó là hai bạn có đồng cảm với nhau dạ. và hiểu nhau nhiều hơn hay là có những cái biến cố gì nó xảy ra đúng đó. là cũng có nhắc tới thì cũng hơi tiếc ừ. tại vì uh, lúc đó tụi em cũng ờ, chuẩn bị là làm đám cưới rồi thì cũng ờ, xác định đám cưới thì mình cũng mua vàng vòng đồ này ừ. nọ rồi nhưng mà ừ, do chủ quan là lúc đó hai đứa đều về quê hết cái lại để xe để vàng vòng để tiền để laptop tất cả tài sản đều để trong phòng trọ hết chiều nay đi là sáng trưa mai là đã về lại rồi cho nên ừ. chắc cũng không sao đâu một đêm thôi ai về qua đêm sau bạn gọi điện kêu nhà cửa tanh bành hết rồi em về em thấy chống lóc hết trơn luôn nhưng mà chắc có lẽ là do em phản ứng chậm á em vẫn còn cười rất là tươi <laughs> em cười tươi đến nỗi mà khoảng hai ba ngày sau em mới ôm mặt em khóc quá trời khóc luôn <laughs> tại vì mất trắng hết trơn dạ đúng rồi lúc đó thì em sao ờ, trường thôi mình cũng ờ, an ủi vợ rồi mình nói thôi để mình xây dựng lại lại từ đầu chắc có lẽ vì vậy mà tụi em phải 4 năm tụi mới cưới đúng không đúng. tức là phải chậm lại đúng cái không chuyện mất mất theo lẽ như là bữa đó là cưới <laughs> không bị mất là coi như cưới liền được rồi dạ. bây giờ mất xong giờ phải chắc phải làm ăn thời gian nữa mới có dạ, số vốn cưới chứ đúng ờ, không một năm sau rồi chị ờ à, à, là... nay là cưới được uh, mấy năm rồi ta cưới được uh, một năm uh, 4 tháng một ừ. năm bốn tháng dạ. có em bé dạ. chưa nè dạ em đã có em bé được 7 tháng rồi ạ à. à, chúc mừng ha. dạ. yeah. Dạ. <laughs> cảm ơn anh chị rồi sau khi đám cưới rồi bây giờ có cái chuyện gì nó xảy ra nữa không ừ có cái biến cố gì nó xảy ra nữa không à, biến cố thì khi mà em biết có bầu thì khoảng lúc đó được 4 tháng thì chồng em đột nhiên phát bệnh phát một cái con bệnh này gọi là bệnh vẩy nến ừ. cho nên nó đã càn quét tất cả tài sản tiếp Cả theo cả. dạ tại vì cái căn bệnh nó rất là khó khăn là do là ngày nào cái vẩy ở trên người á nó cũng rớt xuống như vậy cá vậy đó ngày nào mình cũng phải quét bằng cái ghi rác luôn ừ. dạ em thì cái bầu còn ngày càng lớn mà mỗi lần tắm cho ảnh là phải tắm 2 tiếng đồng hồ sức thuốc cũng phải một tiếng rưỡi hai tiếng đồng hồ nữa mà công việc em thì 9 giờ đêm em mới về sau đó ừ, có đi ờ, chữa trị tùm lum hết mà không có hết bây giờ thì cái bệnh thì cũng ờ, ờ, sẽ sống với mình suốt vậy đó chị nhưng mà bây anh giờ chị mà nó là... đỡ chưa nó chị, chị dạ chị... nó đỡ rồi chị nó chỉ còn một số chỗ thôi với lại may mắn hơn một cái là gần tới ngày em sinh á thì còn khoảng một hai tháng á thì anh hết bệnh cho ừ. nên uh, em chứ nó không vác bụng bầu đi rồi tắm cho nó là em không biết tắm <laughs> sao luôn cái đó là đêm nào em cũng khóc á tại vì có bầu mà em cũng ráng kìm lắm nhưng mà không thế nào được tại vì ngày nào mình cũng tắm cho ảnh mình cũng đã thấy những cái cảnh đau đớn đó, đó. Ừ, xót dạ. xa cái cảm xúc của em thời điểm đó em em thấy vợ em mà như vậy đó vừa mang thai vừa lo cho mình cái cảm cảm xúc của em lúc đó là sao sự lúc đó em rất là cảm động và thấy thương vợ mình cái bệnh này thì nó cảm giác mình nó, nó gây cho cái bản thân mình nó rất là stress và à. ức chế bản thân mình phải có động lực và có cái người kế bên mình kế để bên cùng mình nhau vượt qua an ủi vâng. mình may mắn cho em có vợ dạ rồi tôi bây giờ là mình qua chuyện vui đi chuyện vui đi chuyện vui đi chuyện không nói chuyện buồn đại hội vạch mặt đi à, bây giờ. em chờ mong cái này lâu lắm <laughs> rồi chắc là rồi vậy là nguyên nhân tham gia chương trình này là chờ đến cái giây phút này đúng không dạ đúng Dễ rồi sợ. Mời dạ em. nói ra cái này thì xấu hổ cho chồng quá nhưng mà đã vạch mặt mà à. thì phải xấu hổ chứ à. tối nào em ngủ em cũng phải thay mấy cái áo luôn là sao anh chị biết sao không ông khoái ôm em à. mà ôm xong rồi cái ngủ á chảy lên lên à, chảy lên lên dạ. ông muốn để lại một hương vị nồng nàn <laughs> còn tiếp. cái vấn đề cái là em bực cái này là bên bực ảnh cứ ờ, cái căn bệnh của ảnh là căn bệnh không thể nào thức khuya được ừ. tại vì thức khuya ờ, hoặc là stress hoặc là không tập thể dục thì cái căn bệnh nó nó sẽ, sẽ tái phát lên ừ. dạ ờ, nên còn một cuộc sống lành mạnh mà tối nào cũng một giờ mới ngủ ừ. hai ba giờ mới ngủ hỏi ra thì cứ làm việc thì đúng đúng là ảnh cũng làm việc nhưng mà thời gian làm việc cái anh sẽ trích thời gian bấm cạch cạch cạch cạch cạch bấm ờ, bấm chơi game đó anh chị cạch cạch cạch cạch ồn em ngủ không được em nói ngoài à, mà ảnh cứ thức khuya ngoài cái này là tật xấu rồi lại cứ bấm điện thoại đi vô toilet chút xíu hoặc là tắm cũng cầm điện thoại ăn cơm cũng cầm điện thoại ừ. em nói bao nhiêu lần em kêu anh ơi thời gian mình đã không có với nhau rồi thì lúc mà ăn cơm anh để cái điện thoại xuống đi hai vợ chồng ăn cơm cùng đàm thoại nói chuyện với nhau cái vừa nói xong thả xuống 5 giây sau cầm lên coi tiếp nghiện đó dạ à. nghiện à. lắm nhưng mà cứ khuya mà có tắm đêm luôn <laughs> dạ có chứ về nhà ví dụ như về nhà cho dù 7 giờ hay là 9 giờ đi chăng nữa thì cũng 10 giờ mới tắm còn gì nữa không có mê gì không ngoài mê game mà còn mê gì nữa không ảnh thì ờ, rất là mê mô tô nhưng mà em rất là chiều chồng khi mà cưới nhau về xong tiền cưới em đưa anh hết để anh đi mua mô tô trời ơi dạ. cưng ghê không em nhiều khi em thấy em là người vợ lý tưởng lắm quá lý tưởng luôn á. <laughs> vậy là dạ. chắc không cần phải kể ờ, tật xấu của cô vợ đâu làm gì có tật xấu nào có gì có có để em kể chứ nãy giờ anh đè nén bộ cái tật xấu của vợ em á là rất là tiết kiệm thì đã ở ở sống thử với nhau á là tính tiết kiệm nó đã lộ ra rồi À. Ờ. Thì... Ừ. nhưng mà nè tiết kiệm là tính tốt nha chứ không phải tính xấu nha nó phải chỉ nó phải khi nào bo rồi ki bo đó mà gọi là gì trùm sò đó thì mới là xấu nha đó. những lúc mà giận nhau á hay mà không nói chuyện với em ừ. nên em cũng phải tìm cách gì đó để ờ, dỗ dành ừ. đó, xong mình cũng mua đồ ăn về ừ. rồi nói à em ơi anh cứ mua đồ ăn để đây nè cũng nghe cái món của chị thích ừ. không mình để đó mà giận không thèm nói chuyện luôn không ừ. có muốn ăn uống gì hết giận ngủ ừ. thì thôi mình dỗ hoài cũng không ngủ thôi mình cũng nằm kế bên mình ngủ mà cuối cùng xong cái khuya mình giật mình dậy mình không thấy đâu thấy chị lồm cồm ngồi dậy bật đèn lên ăn hai chị sao ăn khuya vậy nói là ăn chứ để nó nó, nó hư uổng đúng nó không uổng rồi không cái này là cái này là chưa phải tật xấu cái này là tiết kiệm là đúng này nhưng, nhưng mà, tiết kiệm là, là tốt còn cái, cái gì là đâu tính nè. tốt sau khi sanh sau khi sanh thì tính tình sẽ thay đổi ừ. thì ừ. mình cũng có tìm hiểu là à phụ nữ cái hay thay đổi mình cũng hay qua mình chọc mình giỡn nhưng mà chỉ khi mà chọc giỡn là chỉ giật mình giật chó rồi <laughs> nào là cọc này <laughs> kia nó rất là là hay quạo về à. <laughs> vậy đó hả ừ. bạn đang từ về đó đúng không dạ tại tại vì khi mà đang cho con ty á đang cho, đang con, cho con ty dạ đúng ừ. rồi mà cứ nhào nhào vô em rất là bực à, à. nhây dạ đúng rồi dạ rất là nhây cho nên là bị dạ. giật chó với lại dành của đứa nhỏ trời anh chị biết em cũng bị phản ứng chậm nữa mà ờ. cho nên khi mà em đang nằm cho con ti thì em lại nhớ đến những cái gì ảnh làm cho em bực bội cái bắt đầu ảnh em nhìn thấy cái mặt là em không ưa nổi nữa rồi <laughs> nên sấn tới cái là em xô ra liền à. em bị phản ứng chậm lắm thành ra là nó cũng có lý do của nó có bao giờ mà bà tiết kiệm một ngàn đồng hay là hai ngàn đồng hay năm trăm đồng không có chứ anh ví dụ như uh, kêu em đi mua sữa cho bé ừ. Vâng. phải dặn là tới cái điểm a đó mua ừ. thì em cũng chạy tới điểm a nhưng mà điểm a à, nó hết sữa rồi mà cũng nói giá cho em luôn ừ. xong rồi hết sữa nên em cũng phải tự tìm chỗ khác tìm chỗ khác thì mới biết ra là nó chỉ trên lệch có ngàn thôi ừ. mà nó cách khoảng mấy cây số á ừ. vậy bắt buộc em phải chạy tới đó tiền xăng chạy lại thôi <laughs> mới nói là thôi tiền xăng nó còn hơn cái tiền em tiết kiệm nữa ừ. giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì giờ dạ, em thì rất là chăm sóc kỹ cho em tốt ừ. và tính tình thì nó cũng kỹ lưỡng ừ. nói chung là cũng hay tính cẩn thận thôi ừ. chứ em thấy gì đó chuyện là kể vui ra thôi kể cho vui thôi chứ là... còn những cái ờ. tính nó quá đáng dạ. yêu cái mặt vợ em phúc hậu lắm á thì rồi em có mong muốn anh thay đổi điều gì không dạ thì chồng em thì em cảm thấy ảnh quá hoàn hảo rồi vậy luôn hả chỉ có cái vấn đề mấy cái vấn đề nhỏ nhặt là tắm hoặc là đừng tắm đêm. xúc điện thoại nè đừng tắm đừng đêm, tắm đêm ừ. với lại chăm sóc cái sức khỏe của mình nhiều hơn một chút đó. là chỉ có cái đó thôi à. à. rồi thôi cái cặp này hạnh phúc quá rồi tôi không cần phải chúc luôn á thật dạ. sự luôn á em xin một chút xíu vấn đề rồi, nữa được. trước khi cưới thì em có hứa vợ là có một màn cầu hôn nhưng mà do tính em cầu toàn quá nên cái dịp đó em không thể xây dựng được một cái kế ừ. hoạch hoàn hảo cho cầu hôn đó thì sẵn đây em mượn chương trình thì em um, hay quá. xin làm cái lại đó để trời ơi hay quá hay quá Được, tuyệt vời đó trời ơi thì em kỳ xúc cảm ơn em đã đến bên anh vượt à, với anh qua nhiều cái khó khăn anh biết là tới lúc này vẫn chưa hết cái khó khăn nhưng mà trở về sau anh nghĩ là mình sẽ có cái động lực để mình vượt qua những cái khó khăn sau này hơn nữa và em hãy đồng ý làm mẹ của bé bờ nha trời ơi thiệt tôi ganh tị quá à. <laughs> trời ơi hay quá không hôn nhau rồi trời ơi hay quá em cảm ơn chồng rất là nhiều luôn luôn đồng hành với em trong những lúc khó khăn à, hai vợ chồng mình à, cùng à, tìm bé bơi nhé <laughs> rồi dạ. tuyệt vời hay quá dạ em tên là vũ đức hiếu Năm nay 23 tuổi Hiện tại em đang làm ờ, nhân viên kho ở siêu thị à. Em ờ, hiện đang ở đâu? Dạ em em ở thành phố luôn Thành phố Hồ Chí Minh Dạ Đúng chưa? Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thuận Dạ em chào chị Hồng Vân ừ. Em là Trần Thị Thủy Tiên Em năm nay 21 tuổi Thủy Tiên đang làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em đang ở nhà trông em bé Wow. đã có em bé rồi hả? À, được lâu chưa? Dạ. dạ em bé được 8, 8 tháng, tháng rưỡi. rưỡi. Ờ. Xin chào bà mẹ trẻ cô gì cô mẹ trẻ à rồi à, hiếu và tiên hai bạn quen nhau trong trường hợp nào Dạ, lúc đó là em cũng là nhân viên ở trong siêu thị luôn ừ. Thì chồng em lúc đó thì đang là nhân viên an ninh của siêu thị Thì tình cờ gặp nhau thôi, lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với chồng cả ừ. Thì uh, vô tình có một cô bạn đó nói là ờ con trai ở trong đây á tao thấy không có ai mà được gì hết trơn á ừ. hổng có ai gọi là đàn ông hết xong rồi à cô bạn đó của em thì mới ờ, mới chỉ ra đối diện là nhưng mà tao thấy có cái anh kia kìa đúng chất đàn ông luôn cái thì em mới nhìn qua đối diện thì em mới nói trời đất ơi đàn ông gì mà mông to quá <laughs> ờ. lúc đó là để cái mông luôn rồi dạ thì chưa có thấy cái mặt à, chưa thấy cái mặt chắc đang khòm luôn đang khờm vâng. xuống lấy cái gì á dạ thì ờ, thế là trời đàn ông gì mà sao mà mong to quá đàn ông mong to quá kỳ lắm ừ. thì ờ, bạn <laughs> em cười nói vậy mới là đàn ông à. lúc thấy cái mặt thì sao mặt chồng lúc nào cũng hầm hầm, nhìn thấy ghê lắm Ồ, không cười cho nên dạ, không, không thấy cái răng khểnh luôn Dạ không thấy gì Ồ vậy á Tức là ấn tượng đầu tiên gặp mặt là thấy Thấy mông to Thấy mông to thôi Dạ mông thấy mông to, Còn bạn này Tối em làm về cái chị này chị em facebook cái em thấy cái hình Ủa, sao ai mà nhìn lạ quá ừ. mình đi làm mình không có thấy ai như vậy hết ừ. cái em cũng kết bạn luôn cái sao em mới hỏi là ai vậy cái chị này chị mới trả lời là à em làm chung công ty với anh ừ. cái xong em mới nói là ủa làm gì có anh đi làm trước giờ anh đâu thấy ai giống vậy đâu ừ. cái xong là thì ra là cái hình hồi đó lúc mà chị này chị mập Ờ. mặt chỉ tròn lên nhìn dễ ừ. thương lắm ừ. còn giờ chỉ gầy với là em mới không nhận ra ờ rồi lúc mà chồng gặp vợ ở ngoài đời á thì ấn tượng sao hết hồn hết hồn hết hồn vì lý do hết hồn đẹp vì, sao vì không có giống như trong hình thứ nhất là gầy thứ hai là không có giống như <laughs> trong hình một xíu nào hết em mới bỡ ngỡ à thì ra là cái cô này à. nhưng mà vậy thì sao quen nhau được dạ không phải anh nói quá chứ ở ngoài cũng cỡ ờ, tám mươi phần trăm như hình rồi không nhìn em có nét khởi mi bộ ừ. dạ thì lúc đó ờ, chỉ nói chuyện qua lại như bạn bè thôi thì có một lần à, ảnh giúp em là <laughs> ảnh dẹp loạn cho em dẹp loạn là sao cái đó giống như là bạn trai cũ của chị này mà chị này không có thích cứ đi theo hoài đến nỗi mà đi làm tới giờ về ở ngoài đợi sẵn thì em thấy vậy cái em tức nếu mà đã thương thì đã khác rồi ừ. thì người ta đã sẵn sàng giao chợ còn này chị này chỉ trốn chỉ nhờ em chở về qua bữa sau cái em hẹn ra nói chuyện cho xong là từ bữa đó giờ đi là anh này từ bỏ luôn. em ra em nói cái gì mà người ta chạy đi luôn thì em kêu là nếu mà tin nó thích bạn thì nó đã đồng ý cho bạn chợ này nọ rồi còn giờ tin không thích bạn thì thôi bạn đừng có cố gắng nữa cố quá thành quá cố thôi <laughs> dạ, còn bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau trong khoảng chắc cũng một tháng rồi hai đứa quen nhau được bao lâu thì cưới bảy tám tháng ừ. ủa à. sớm dữ vậy lý do lúc đó là em 19 tuổi mấy đúng không dạ, đúng. dạ. tại vì em thấy ảnh á là cái cách suy nghĩ của ảnh già dặn chín chắn hẳn không có mê chơi có một lần ảnh làm em cảm động đến mức mà em phải suy nghĩ tới việc đó tức nghĩa là mỗi buổi sáng đi làm á thì ảnh hay dẫn em đi ăn sáng thì vô tình một lần em phát hiện là hai anh ngồi trong quán cà phê anh ăn bánh mì cái em mới nhắn tin em hỏi anh ủa sao anh ăn bánh mì mà không ăn phở chung với em đi cái anh mới nói chứ ờ, thôi anh nhường cho em ăn phở anh ăn bánh mì được rồi ừ rồi, biết đâu được là ảnh thích ăn bánh mì thì sao <laughs> dạ, dạ với lại lúc <laughs> dạ với lại lúc mà hả đi chơi chung á thì à, ảnh lúc nào cũng bắt em ăn thiệt là nhiều hết đó ảnh còn lưu tên trong điện thoại của em á là má cây á ảnh nói em á mà không ăn nhiều lên á là anh không có nhận em là bạn gái của anh đâu khi nào mà em mập lên được 48 kg á thì anh nhận em là bạn gái cuối của cùng anh. thì có lên 48 kg được dạ không lên có một ký <laughs> dạ ăn quá trời ăn ăn kinh khủng lắm người ta gọi là ăn như hạm luôn á không ăn được như vậy là 19 tuổi là làm đám cưới dạ rồi bây giờ có em bé rồi á thì hiếu có biết chăm cho em bé không dạ ảnh là số 1 luôn á chị ừ. nói chung một tay em làm hết hay quá ha nhưng mà ví dụ như hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai có nghĩa là vợ em vụn về lắm chị ơi vậy hả dạ. cái gì cũng dành làm nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết à không gì ra gì dạ hết. Ừ. giống như dành làm việc nhà dành lau nhà quét nhà giặt đồ nhưng mà làm cái này quên cái kia hoặc là đang làm thì đi nói chuyện đi giỡn cái này giỡn cái kia em thì lại không thích như vậy làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác à tại vì ờ, ở nhà là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi ừ. thật sự ra mà nói là em không có thể nào có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia thì em cứ nói ờ thôi mình làm cho con mình xong trước đi rồi mấy cái kia thì mình làm sau còn chồng em á thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về anh không có thấy mà nhiều khi á, một ngày mình chăm ngon một mình xong rồi á ừ. mệt quá nhiều khi buổi trưa á, em ngủ quên có khi em ngủ quên em không ăn cơm luôn tới chiều á, em mệt ừ. Ờ. không phải là lười mà là chỉ có một mình mình thôi thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được nhiều khi uh, mới vừa dỗ ngủ được chút à chừng nửa tiếng là chị kia chỉ dạy mất tiêu ừ, con gái à? dạ chỉ dạy mất ờ. mình chẳng làm được gì hết ừ. tại bám mẹ cứ khóc cứ đòi mẹ bế nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á mà tính của chồng em á ngang lắm em nói thì chồng em không nghe người ngoài nói thì chồng em nghe vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con Dạ thường xuyên luôn, cãi nhau từ lớn đến bé luôn Thường nhất là về cái gì? Dạ thường á là về cách vệ sinh cho con Thì em nói là buổi tối là không có nên tắm Mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi Thì ảnh thì anh là không đồng ý Ảnh thì ảnh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ Nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm ừ. Em bé rất còn nhỏ Thì em giải thích cho ảnh, anh không có hiểu Trẻ con mà nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột nó Nó cứ quay qua quay lại thì người bột sẽ dính rất là nhiều thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người thì anh thì anh không chịu anh nói là hả em lau bột không có sạch sẽ dính lên đầu lên tóc con này nọ rồi hả lau người không có sạch không phải vợ em đã lau rồi nhưng mà con vẫn dơ vợ em mới khó chịu còn cái vụ tắm là giờ em biết rồi nên em không có nói vợ em là thường xuyên đút đút uh, ờ, con của em ăn bột là nó dính đầy ngựa chân dạ dính từ trên đầu xuống ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc có lẽ nó sạch sẽ hơn em đút ảnh chơi dơ anh đút còn dơ hơn em nữa mà ảnh cũng không có chịu không trong cái cách mà kể về cái chuyện mà chăm sóc con á dạ trong đôi mắt của, của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó vụng về chị nói nè tâm sự đi tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó dạ. đó rồi anh chỉ kinh nghiệm cho đi làm nguyên ngày về mệt rồi nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn chưa có lau nhà quét nhà này nọ rồi mấy cái thau đồ nè, tắm của con cũng quăng lung tung Với nhiều lúc em cũng bực em dành làm thì không chịu cứ kêu là thôi anh chăm con đi để em làm cho nhưng mà làm không có được dạ có tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á mình cũng không có muốn là để cho chồng làm thì em muốn là anh giữ con để cho em làm cái tính của anh rất là khó chịu tại vì em bị cận á em quét nhà nhiều khi á có chút xíu bụi hay cọng tóc em không nhìn thấy yeah. Dạ. <laughs> anh quét lại anh nói em em quét cái nhà kiểu gì mà hả anh quét lại cỏ đóng luôn nè nhiều khi em cũng mực anh nói chuyện cứ cọc lắc vậy mà làm em khó chịu lắm vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không dạ có ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn thí dụ cái câu chửi giống như nào ờ, em cảm thấy bức con xúc. em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tả cho nó xong thì ảnh la em nói ờ, bế con lên đi ờ, mày không làm được để tao làm cho em cảm thấy bức xúc mình á thì mình muốn chăm con mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu mà ảnh á thì hả ảnh cứ ờ, nghe con khóc rồi dạ, sót đúng ảnh không sót nhưng ừ. em cũng sót nữa em phải kiềm chế cái cái cái cái cái cái bản thân em lại để em làm mà anh không có hiểu ảnh cứ hối rồi ảnh chửi em ảnh ừ. xưng mày tao anh kêu mày không làm được thì để tao làm cho ừ, thì có một lúc á em coi trên một cái ờ, chuyện hài á thì nó kêu là vợ chồng á nhiều khi á sưng mày tao nó cũng vui em mới hát anh à, ơi mình thử mình Đó. kêu vợ chồng xưng mà mày tao thử coi nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn em chỉ nói là chỉ theo thử thôi ừ. từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng anh cứ mày tao suốt mày tao suốt mày tao suốt ai biểu ai biểu à. trời ơi trời trời trời ơi đi coi không cái chuyện nào vậy vợ chồng đậu à, vợ chồng đậu kêu mày tao không à ừ. nhưng mà hả em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha chỉ kêu bây giờ thôi ừ, về sau thì không được gọi nhưng mà ảnh cứ ê mày lại nói chuyện em làm gì anh cũng ê mày ê mày rồi cãi nhau ảnh cũng ờ, mày tao với em luôn rồi ảnh dùng dằn làm ghê lắm kìa rồi có mét phụ huynh không dạ có chứ em mét mẹ hoài luôn á rồi mẹ nói sao mẹ chửi ảnh nhưng mà mẹ không có la anh trước mặt em nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á lúc mà ảnh đi làm về ghé chỗ mẹ em ờ, bán hàng á ừ. thì uh... mẹ chồng á phải không dạ ừ thì uh, mẹ nói là không được xưng hô vậy với công ty Anh cũng uh, dạ thưa nào xong rồi anh nhắn tin anh xin lỗi em ừ. cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh nên anh mới xin lỗi em đúng không cái đúng rồi mẹ chửi anh quá trời luôn ừ. anh biết lỗi rồi anh xin lỗi rồi xong tối về lại kêu mày tao tiếp trời rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt anh không dạ có cách mẹ em nói là hả nói mà nói mày tao á mày tắt cái mặt nó cho đúng mày tắt cái mặt nó cho tôi rồi sao em có tắt cái mặt anh không dạ không lúc mới đầu thì em không có dám tát ừ. thì em chỉ hù ảnh thôi ừ. nhưng mà có một lần có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á cái ảnh húp nguyên một cái ly nước mắm vô người em kêu tao cho mày đi tắm lại nè ôi đó ôi lúc đó hả em giận sôi máu luôn nhưng mà ảnh anh giỡn hay là ảnh ảnh làm thiệt cái này ờ, anh chị phải hỏi ảnh đó chứ em, em hiếu không biết thiệt hay là giỡn dạ hay vừa giỡn vừa thiệt tại <laughs> tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết ừ. vô tình vừa ăn cái ly cốc xong lấy tạp luôn mà đâu có dính nhiều đâu vậy dính lên tường hết rồi sao dính, dính tóc một ít dính vô tóc à có bao giờ em bị vợ em có những hành động tương tự vậy với em không thì nói chung hai vợ chồng làm hoài hồi lúc em đang ngồi máy tính của vậy chỉ tự nhiên chỉ lấy nguyên chai nước lạnh chỉ ngồi chỉ đổ hết vô người em luôn <laughs> thì, thì trên đầu xuống thấy quần luôn tại vì ảnh lì lắm ảnh mê game lúc đó em có bầu em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi ở nhà hoài chán quá cái à, ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này thôi đi ngủ đi cái ảnh ờ, mới ngồi chơi game tiếp em bực mình quá em bực mình chịu không được luôn em đang uống nước em lấy nước em đổ từ từ từ từ cái cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của anh à, mỗi lần tụi em cãi nhau như vậy thì à, có phân có Bác phân, thắng bại không có ai thắng ai thua không dạ thường á là ảnh thắng không à tại vì á ảnh nói khỏe lắm em nói không lại đúng rồi nói ngồi lên canxi não thì ra thiếu canxi não nữa dạ có nhiều lúc cãi nhau á tụi canxi hoài luôn à. mà mỗi lần dạy ảnh sợ mà anh không có chừa anh làm sợ nữa không chưa ừ. dạ anh không biết sợ chị ơi nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao dạ con nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày <laughs> em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi mình là người đàn ông văn minh đúng chưa em là người đàn ông văn minh là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến em một tay em làm hết nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ gì vẫn là chưa văn minh thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo đó là đừng kêu bọn mày tao nữa có đồng dạ. ý không dạ bây giờ có dám đứng lên hứa không đứng lên hứa à ừ. hứa với chị đúng không quý vị đúng không em em hải là người đàn ông văn minh một người chồng văn minh và một bây, người cha văn minh bây giờ vậy nè hai đứa cùng đứng lên em hứa xong rồi là hai rồi. Dạ. đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi em muốn chồng em thay đổi cái gì rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì Nắm hứa luôn nhau và nói rồi hứa luôn đó vậy đó lên làm à. chứng nè đó chồng hứa từ giờ đi sẽ không xưng mày tao nữa ừ. rồi à, nhưng mà vợ cũng phải phải cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc đó. đó chồng cũng nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn đó ừ, dạ vâng. quá hay rồi giờ vợ nè vợ mong chồng thay đổi gì nè em ờ, không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á vậy sao vậy tại vì á mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm em cãi không có lại nên là anh nhường em chút xíu đi cũng đâu có sao đâu nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh ừ. rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị ờ, chồng chê nữa Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè 23 tuổi nè quá trẻ tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè còn phải trải nghiệm nè còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi đã là vợ chồng của nhau rồi là cha mẹ của một một đứa con 8 tháng mấy rồi thì bây giờ á, cái sự nỗ lực á, phải gấp đôi gấp ba những người bình thường khác người ta có cả gần 4 năm năm để người ta trải nghiệm người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha làm mẹ làm chồng làm vợ mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà cho nó gọn gàng á là mình có thể học được học ai đâu học cha mẹ nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á ừ. được hết sắp xếp bằng cái đầu trước ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì trong lúc cái việc này dày mình tranh thủ làm cái kia nhưng mà con á mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền việc gì không cần biết em cứ tranh thủ em ngủ cho cho chị biết tại sao để em có sức khỏe đúng rồi khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học chứ không cứ trái giờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức hiểu không và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết nhớ nghe đó là kinh nghiệm ha còn ông bố chịu khó lên mạng sợt những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau chứ không là tụi em sẽ cãi nhau thâm điên như vậy rồi sinh ra rồi mày tao rồi nổi cơn điên lên rồi đánh lộn nhau rồi y dèo rồi tội nghiệp đứa nhỏ ừ. đúng không ok yeah. Dạ. chung tay nghe ha rồi rồi <laughs> chúc hai đứa hạnh phúc yeah. Dạ.